Xin chào quý vị đã đến với à, kênh điện máy Thịnh Thành cũng như điện máy Cường Linh thì à, hôm nay chúng tôi mang đến cho các bạn sản phẩm đó là máy xay vắt củ rong củ giềng nghệ liên hoàn sắn dây đấy thì à, hôm nay ngày 25 tháng 11 dương lịch thì cũng là bắt đầu vào mùa xay vắt củ rong củ giềng làm nghệ sắn dây các thứ đây thì đây là máy chúng tôi mang đến sản phẩm cho các bạn đây máy xay vắt liên hoàn đấy Đấy thì uh, toàn bộ uh, hầu hết khung máy sẽ là làm bằng uh, inox còn chân máy bằng thép V Đấy. máy chạy motor 3 kg của toàn phát này motor dây đồng bảo hành 12 tháng sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết uh, sản phẩm nhé Đấy, thì là đầu tiên thì là phần motor này à, tôi vừa nói xong rồi motor là chạy motor 3 kg Đấy, nó chạy điện 220V điện một pha này buli chạy buli đôi chạy qua đôi luôn đây thì uh, khung máy đỡ của motor là được bắt bốn ốc như này Đấy, ngoài ra chúng ta sẽ ở ngay hai cạnh này, này. Rồi có bốn ốc ở hai bên mỗi bên hai con để tăng giảm dây cu loa để chúng ta trong quá trình sử dụng thì dây cu loa sẽ có hiện tượng nó bị giãn ra chúng ta cảm giác nó trùng thì chúng ta chỉ cần căng cái bàn đỡ này thôi tháo bốn con ốc này căng xuống Đấy, là xong đấy là phần chi tiết để tự dây cu loa sau này cũng thế đây bên này hai con đấy. motor thì được bắt thêm một bàn đỡ như này đấy. thì khi chúng tôi gửi đi thì sẽ được lắp đặt sẵn như thế này luôn máy lắp sẵn cụ thể như này đấy. đấu điện từ thì thì hết rồi đấy. thì đây phần trên này phần đỡ phần đỡ của chân chân máy sẽ bắt bộ nóc ở bên hai con nó thành đỡ như này rất là chắc chắn luôn được siết chặt nó chấn động bằng dây cu loan đấy đây phần bu ly của nó này bu ly thì nó ba ba rãnh như này đấy hai rãnh này nó nhận chuyển động từ uh, bu ly của động cơ của motor còn rãnh ở trong cùng sẽ là bu ly của cái phần uh, trục xoay bên dưới đấy còn bu, uh, phần trên này là vòng bi của quả lô đấy ở đây sẽ có một con đường ống này để uh, chúng ta bắt đường nước vào này đấy thì khi uh, ờ, nguyên liệu chúng ta như củ rong củ giềng hay là sắn dây hay là nghệ được mài ở trên thì uh, đừng chúng ta sẽ bắt được nước vào để nó trộn vào cái phần uh, nguyên liệu vừa được mài xong để nó xay vắt cho mình ở dưới luôn đấy là tiền lợi đấy thì toàn bộ bằng inox luôn từ phếu này phếu nó cũng bằng inox này quả lô cũng bằng inox luôn này đấy để đảm bảo chúng ta là trong quá trình sử dụng thì độ bền của thứ của máy sẽ đảm bảo hơn đạt năng suất cao hơn chúng ta sẽ được sạch sẽ hơn đảm bảo vệ sinh hơn đấy thì ngay ở hai bên trục sẽ có hai vòng bi lớn như này đấy, đây là vòng bi của trục của, quả lô này đấy rất lớn như này chắc chắn như này luôn đấy ngay ở bên này sẽ có hai cái nấm vặn này để chúng ta điều chỉnh hai nấm vặn này chúng ta điều chỉnh độ sát của quả lô với cả cái sàng bên dưới này. các bạn để ý ở ngay đây có cái sàng đây này đấy thì chúng ta sẽ điều chỉnh quả hai nấm vặn này để ép sát vào quả lô để đảm bảo là khi nguyên liệu chúng ta xe được mài ra xe nhuyễn ra sẽ được nhỏ hết sức có thể đấy. đây thì là đường ống nước này chúng ta bắt ống nước vào nó chảy thẳng qua đây luôn đấy, chảy thẳng dưới này sẽ có đường ống chảy vào trong cái buồng này và nó vắt cho mình dưới này đấy rồi xong này chúng ta để sẽ có à, cái chổi đấy trong nó sẽ có hai cái chổi đối nhau như này Đấy. và trong một tấm vải tấm vải như này luôn Đấy. vải bằng nylon dạng này chắc chắn Đấy. thì nó sẽ mài hai chỗ này nó quét mài liên tục vào cái vải này Đấy, nguyên liệu chúng ta sau khi uh, được uh, xay ở trên xong thì chỉ ở đây cái chổi sẽ mài liên tục nguyên liệu mình vào cái lưới này Đấy, và nước nó sẽ chảy ra đây còn bã nó ra đầu này luôn Đấy. nước vào này chảy vào theo đường ống này đấy để đường ống thì uh, nguyên liệu chúng ta rất từ này cái chổi sẽ mai đi mai lại với cái tấm này thì chúng ta sẽ nguyên sản phẩm ở đây và vòi nguyên sản phẩm ở chỗ này đấy thì toàn bộ bằng inox thì chỉ có là cái à, ốp này bằng nhựa này đấy, còn ốp này bằng nhựa và phêu dưới cũng bằng nhựa đấy máy inox toàn bộ luôn đấy. rất là chắc chắn rất là đẹp sáng bóng đấy. thì máy là chạy điện 120V điện tốc sáng gia đình thôi inox này, toàn bộ này. cái ốp này cũng inox luôn này ốp phần bu ly này Đấy, để đảm bảo cho chúng ta khi sử dụng chúng ta sẽ không bị uh, vướng vào chỗ này sẽ an toàn hơn trong quá trình sử dụng cái phần máy sẽ được uh, mặt này sẽ cũng quay vào trong chắc chắn hơn đấy thì sau đây tôi sẽ cắm thử máy các bạn xem luôn này à, vâng trước khi cắm thử máy thì ở phần xung quanh cái thành miệng này chúng tôi có, có bôi thêm một lớp silicon Đấy, keo silicon vào để đảm bảo nó kín không bị bắn do dỉ nước ra ngoài Đấy. kể cả về sau này chỉ vì chúng ta mà có hiện chúng ta sử dụng lâu dài mà nó bị hở hay gì chúng ta chỉ cần bắn silicon vào thôi nó rất kín chỗ này để việc thế sử dụng thôi Đấy, thì sau đây tôi sẽ cắm điện cho các bạn xem luôn này đây ở đây chúng tôi đã đấu sẵn phích cắm đây điện 220V đây, tôi sẽ cắm điện cho bạn xem luôn đây, chạy đây, máy chạy khá là êm Đấy, chân máy không bị rung lắc này đứng một chỗ luôn Đấy. Đấy, thì nguyên nhiên động như tôi vừa nói thì nó sẽ chuyển động từ bu ly của motor Đấy, lên muli và chuyển động qua, qua trục của quả lô cũng như là trục dưới sàn luôn Đấy, quả lô nó này Máy chạy rất là êm luôn Đấy, đây, đây phần khẩu nó sẽ quét liên tục vào này Đấy, thì ờ, ở và trong video ờ, chúng ta sẽ thấy nó chuyển động hơi chậm nhưng mà ngoài nó khá là nhanh Đấy, nó, nó, Đây đấy là tất cả chi tiết của chi tiết sản phẩm máy ờ, xay bắc nghệ sắn dây củ rong củ rìa liên hoàn thì ờ, các bạn có những nhu cầu muốn mua máy thì ờ, vui lòng liên hệ đến máy cường linh qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình hoặc qua nếu mà các bạn ở Hà Nội có thể qua xem trực tiếp máy ở địa chỉ số nhà 36 đường Cầu Điền A xóm Bảng xã Thị xã Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội Đấy, thì uh, nếu mà ở xa các bạn chỉ cần uh, vui lòng liên hệ qua số hotline để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là biết các phương thức thanh toán cũng như là vận chuyển về tận nhà cho các bạn Đấy, thì cảm ơn các bạn đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều